Chào các bạn, hôm nay thì rẻ không khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật Bếp có hiệu là Paloma IC 800S Đây là nội thất bên trong của bếp đây Thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là ngoại thất của bếp đây là bếp nướng này cái vị nướng bằng nắp. ưu điểm của bếp ga Nhật á, so <coughs> với bếp ga Việt Nam á bếp được xuất xứ từ Nhật nên rất là bền thứ hai là rất là an toàn ừ. bếp ga <coughs> bếp ga Nhật thì có cảm biến khóa ờ, ga tự động khi gió hỏi tắt lửa hay là nước tràn làm tắt lửa các bạn <coughs> đây là cảm ờ, biến phá ga tự động nè có cái hình giống như đầu mũi hàng thứ ba là rất, rất là tiết kiệm gia đình tôi có bốn người á ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng 320 tôi sử dụng được khoảng 2 tháng rưỡi trung bình mỗi tháng tôi ờ, chỉ tốn 150.000 tiền ga thôi tính năng đầu tiên đó, tôi cũng sẽ thử là phá ra khi tắt lửa nè tôi sẽ mở hai bếp nấu cái nướng đây ngọn lửa xanh đẹp tôi tắt đèn cho các bạn dễ nhìn ngọn lửa đây giờ thì tôi chỉnh nhỏ lửa nè để thực hiện à, tính năng là gió thổi à, tắt lửa sau 5 đến 7 giây á, cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động khóa ra lại còn một số nơi bán khác á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã tự động khóa ra <coughs> đã <coughs> bếp đã tự động khóa ra kèm theo tiếng ờ, tập đóng đờ la bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì vẫn ngon đồng mở đây còn đây là cảm biến chạm đáy nồi nè khi mà nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ra thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó khóa giờ tôi sẽ dùng hai cái miếng sắt nào mô phỏng cho hai cái đáy nồi để à, thực hiện tính năng là phá ra khi nước cạn nồi còn nếu các bạn thử tính năng này nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không khóa hoặc cái đáy nồi các bạn cong lõm lên á không tiếp xúc được đầu que cảm biến cho dù các bạn đang nấu ở nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không phá còn về phần bếp ga Nhật á, đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại nè khi ờ, <clears throat> ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin Maxell á ba loại pin này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này rất là kém nên các bạn hãy tránh ga bên bếp nấu bên phải nó có nhiệt độ cao nè nó đã tự động giảm nhỏ lửa nè cái vị trí cần ga đang ở vị trí lớn nhất đây hai trăm ba mươi hai độ bên trái là hai trăm lẻ tám độ thì mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau thì đối với dòng bếp này á tôi sẽ thay thế hai cục pin đại <clears throat> hai cục pin đại bằng một cục nguồn 3V cục nguồn 3V sử dụng hai cho pin đầu chờ thì tôi gắn giờ tôi sẽ lấy pin ra bếp sử dụng nguồn 3V hoạt động bình thường hố bên phải tự động tắt lửa và phá ra